Chào mừng tất cả mọi người đã đến với lại YouTube Radio Đồng Ca Nhỏ của mình. À, hôm nay mình lại giới thiệu với tất cả mọi người một cái ca khúc mới của mình sáng tác. Trước khi mọi người nghe ca khúc này thì mình cũng ờ, sẽ theo như cái thông lệ, mình sẽ chia sẻ vài điều có đôi lời giới thiệu về cái ca khúc. Ca khúc này ờ, lần này có tựa đề là Nỗi nhớ tuổi thơ. Nó viết về ờ, những cái ký ức đẹp của tuổi thơ những cái ký ức mà trong đời ai cũng có à, dĩ nhiên trong ký ức và trong kỷ niệm thì có những cái kỷ niệm buồn và kỷ niệm à, tươi đẹp thì tuổi thơ luôn luôn có nhiều những cái ký ức à, thật là khó quên với bạn bè với nhà trường với thầy cô thì cái ca khúc của mình chỉ xoay quanh ở cái câu chuyện là một cái tuổi nhỏ ham chơi một cái tuổi nhỏ có bạn bè một tuổi nhỏ có những cái khung cảnh miền quê vẫn còn đó nó là một cái ờ, bức tranh vẽ lại à, theo ký ức của mình và hy vọng cái bức tranh này nó sẽ làm cho mọi người thích thú à, và tìm thấy được những cái giây phút à, gọi là à, relax trong những ngày tháng à, dịch bệnh mà vẫn tù túng ở nhà thì cái ca khúc này hy vọng sẽ chia sẻ được tất cả quý vị những cái giây phút à, như vậy và bây giờ không để cho mọi người đợi lâu Ca khúc này xin gửi đến tất cả mọi người với phần hòa âm của tôi, phần à, thu âm và tiếng hát của tôi bởi vì dịch quá cho nên thành ra không thể chọn được những cái giọng ca khác cho nên mình à, sẽ làm bằng cái khả năng của mình có thể. Và khi mọi người nghe xong ca khúc này hãy nhấn à, kênh YouTube của mình là Radio Đồng Ca Nhỏ vào nút đăng ký. cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và bây giờ mời mọi người cùng nghe nhạc. sống giữa phố thị con chen bộn bề có lúc ta mơ về một vùng quê yên bình có những cánh đồng bao la một màu xa xa có đàn trâu và ở nơi đó chưa vương khói bụi cho ta hít thật sâu hương quê nhà mùi cho trâu châu mỗi khi nhớ về quê hương nghe lòng nước mắt như xuôi dòng thời che thơ mơ mộng có tiếng trống vừa vang lên tan trường đua nhau đến bờ sông một đàn con ní bơi trong nắng chiều trên cao tít trời xanh bao con diều tung cánh tuổi thơ nỗi nhớ tiếng trống hối ta về bỗng thấy nhớ bạn bè trốn trong bụi tre dí nhau trên đê rồi chạy te te tuổi thơ nỗi nhớ con nước mắt lăn dài biết là ăn đòn sống giữa phố thị bon chen bộn bề có lúc ta mơ về một vùng quê yên bình có những cánh đồng bao la một màu xa xa có đàn trâu và ở nơi đó chưa vương khói bụi cho ta hít thật sâu hương quê nhà mùi cho trâu hoa châu mỗi khi nhớ về quê hương nghe lòng nước mắt như xuôi dòng thời trẻ thơ mơ mộng có tiếng trống vừa vang lên tan trường đua nhau đến bờ sông một đàn con ní bơi trong nắng chiều trên cao tít trời xanh bao con diều trên đê rồi chạy ta ta tuổi thơ nỗi nhớ nước mắt lăn dài mãi chơi không học bài có mẹ gọi về cha mà biết là ăn đòn nghe quê yên bình có những cánh đồng bao la một màu xa xa có đàn trâu và ở nơi đó chưa vương khói bụi cho ta hít thật sâu hương quê nhà mùi cho trâu mùi cho trâu mỗi khi nhớ về quê hương nghe lòng nước mắt như suối dòng trẻ thơ mơ mộng có tiếng trống vừa vang lên tan trường đua nhau đến bờ sông một đàn con ní bơi trong nắng chiều trên cao tít trời xanh bao con diều trên đê rồi chạy sống giữa phố thị bon chen bộn bề có lúc ta mơ về một vùng quê yên bình có những cánh đồng bao la một màu xa xa có đàn trâu và ở nơi đó chưa vương khói bụi cho ta hít thật sâu hương quê nhà mùi cho trâu cho trâu mỗi khi nhớ về quê hương nghe lòng nước mắt như xuôi dòng thời trẻ thơ mơ mộng có tiếng trống vừa vang lên tan trường đua nhau đến bờ sông một đàn con ní bơi trong nắng chiều cao tít trời xanh bao con diều tung cánh tuổi thơ nỗi nhớ tiếng trong hối ta về bỗng thấy nhớ bạn bè trốn trong bụi tre dí nhau trên đê rồi chạy te te tuổi thơ nỗi nhớ con nước mắt lăn dài cha mà biết là ăn đòn nghe